Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê cá vàng Hôm nay lại là một video về chủ đề pH nữa trong hồ cá vàng Mình làm video này xong á, thì chắc là tuần sau mình sẽ chuyển qua một cái chủ đề khác hen Tại vì à, nếu mà cứ chủ đề pH hoài thì nó hơi bị chán Mình định là ở video ngày tuần này rồi á là mình đã chuyển qua một cái chủ đề khác rồi Nhưng mà mình thấy rằng trong cái chuỗi series các tập về pH mà mình đã làm á Thì nếu mà thiếu đi cái tập này thì mình thấy là các bạn vẫn chưa nắm được cái phần cốt lõi của pH nên là hôm nay mình chia sẻ cho xong luôn video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là à, cách tăng giảm pH và cái cách để mà đo pH nó cũng khá là đơn giản thôi trước khi mà vào cái vấn đề chính ngày hôm nay á, thì cho mình được nói một tí xíu nha làm hiện tại thì team của mình cũng đang tập trung để mà à, post những cái bài viết và những cái bài chia sẻ mà mình đã từng làm video post lại thành à, lên website nên là bọn mình đang cố gắng tập trung hết sức lực vào chuyện đó nên là mình sẽ không có thời gian để uh, uh, trả lời và rep những cái tin nhắn của các bạn ở trên Facebook và cũng như Zalo nên là các bạn thông cảm nha. Và nếu mà các bạn muốn liên hệ với Đam mê cá vàng á, thì các bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0869 242 393 nha. Ok, bây giờ thì mình với các bạn vào sẽ vào nội dung chính ngày hôm nay nha ở hai cái video trước á, thì mình đã chia sẻ về cái nồng độ pH thích hợp à, cách sử dụng vỏ hầu trong hồ cá vàng và cách phòng chống chuyện cá vàng bị sốc pH nội dung hôm nay nó sẽ có 3 phần đó là cách đo pH tổng hợp các cách đo pH và à, cách giảm pH khi mà pH đang tăng cao và cách tăng pH khi mà pH đang thấp đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về à, các cách để mà đo pH. Độ pH của nước sẽ từng chút từng chút một thay đổi trong thời gian mà cá sinh sống. Vì vậy bạn cần phải biết cái độ pH à, hiện tại của hồ cá là bao nhiêu và đặc biệt là trong trường hợp mà nước bẩn thì nó sẽ có nó nước của nó sẽ chuyển qua tính axit và sẽ có hại cho cá nên là các bạn phải ừ, theo dõi nha à, sẽ có 3 cách để mà mình kiểm tra độ pH cho cá vàng cách đầu tiên đó là giấy quỳ tím để kiểm tra đo pH cách này khá là đơn giản thì họ bán sẽ có một cái set là gồm những cái tờ giấy quỳ tím với là một cái bảng màu à, một cái bảng màu tờ, những cái giá trị của pH thì cách bạn làm á, thì bạn sẽ lấy cái giấy thử và bạn sẽ nhúng vào nước và lấy lên và sau đó thì cái giấy quỳ tím đó nó sẽ biến màu và bạn sẽ so sánh cái à, màu ở trên giấy quỳ tím với lại cái bảng màu để mà biết được là cái giá trị uh, nước của bạn, pH nước của bạn là đang trong ở cái giá trị nào. Thì với cách đo này nó cũng là một phương pháp khá thuận tiện và um, nó khá đơn giản để cho các bạn thực hiện mỗi ngày. Uh, và cái giá trị của nó thì có thể nói là gần đúng thôi. Cách thứ hai đó là thuốc thử đo độ pH. Ờ, ở trong cái cách này thì người ta sẽ bán một cái set là gồm có một cái một cái giống như là cái ống nghiệm đó để các bạn đỏ nhỏ thuốc thử vào một cái chai thuốc thử và một cái bảng ờ, giá trị pH thì bạn sẽ đổ ờ, đầy nước vào trong cái ống nghiệm theo cái mức mà người ta sẽ ghi cho bạn á rồi bạn sẽ nhỏ cái nước để mà test vào trong cái ống nghiệm đó và chờ một tí xíu khoảng chừng 5-10 giây gì đó thì cái này là bạn sẽ đọc uh, chi tiết ở trên cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nha và cái nước đó nó sẽ biến màu và bạn sẽ lấy cái lấy cái ống nghiệm tại vì cái ống nghiệm đó là dạng dạng làm cái màu đó là màu trong nên là bạn sẽ áp vào trong cái bảng giá trị và sẽ biết được à, cái giá trị gần đúng của cái độ pH ở trong cái hồ cá của bạn cách thứ ba à, cách này thì cái độ chính xác nó hình như là cao hơn một tí xíu á đó. đó là bạn sẽ sử dụng là bút đo độ pH sẽ có nhiều cái loại bút đo rồi máy đo pH khác nhau như là có cái loại nhỏ gọn tiện dụng nhưng mà mình thấy rằng nó cũng khá là tiện á bởi vì mình mình thì mình đang sử dụng cái loại này là mà với cái loại này thì ờ, bạn chỉ cần ờ, mở máy lên mở cái bút nó lên rồi xong bạn sẽ nhúng nhúng cái phần đầu nhúng cái phần đầu của cây bút vào trong cái nước ờ, nước hồ cá của bạn và bạn để một tí xíu thì bạn thấy là cái chỉ số của nó sẽ nhảy lúc đó bạn sẽ biết là cái độ pH của cái hồ cá của bạn là bao nhiêu thì đó là ba cách thông thường mà hình hiện tại là cũng chỉ có ba cách đó để mà đo độ pH thôi à, các bạn có thể tham khảo và chọn cho mình à, cái cách nào mà các bạn cảm thấy phù hợp nha và cái độ pH của thích hợp cho cái vàng á mình sẽ nhắc lại mình sẽ nhắc miết luôn cho đến khi nào các bạn nhớ thì thôi mà các bạn sẽ không cần phải xem lại video clip cũ đó là độ pH thích hợp cho cá vàng nó sẽ từ 6.5 cho đến 8.5 và mức tiêu chuẩn lý tưởng nhất đó là 7.5 sau khi đo xong nếu mà mức pH ở mức độ thích hợp có nghĩa là từ 6.5 cho đến 8.5 thì ok không sao cả nó rất là tốt nhưng mà nếu mà cái độ pH nó thấp quá thì có hoặc là cao quá có nghĩa là tức là nó sẽ nằm ngoài mức 6.5 cho đến 8.5 thì phải làm sao lúc này thì bạn cần phải xử lý à, xử lý đó là sẽ giảm độ pH khi mà độ pH quá cao hoặc là sẽ tăng pH khi mà pH quá thấp. Ok, mình sẽ đi vào hai cái chủ đề tiếp theo của ngày hôm nay nha. Đầu tiên đó là cách giảm độ pH khi mà độ pH quá cao. Cách giảm độ pH khi độ pH quá cao. Đối với uh, cách để mà giảm độ pH thì nó cũng có nhiều cách thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách nha cách đầu tiên đó là sẽ sử dụng đất nung thì các bạn sẽ sử dụng đất nung là nó sẽ có hình dạng như thế này là các bạn kiểu giống như là cái đất nó hình hình à, à, hạng viên viên viên á và các bạn có thể trải dưới đáy hồ dạng giống như là lót nền cho hồ cá vàng á bằng cách sử dụng đất nung thì cái giá trị pH nó có thể được hạ thấp và cái chất lượng nước nó có thể nghiêng về cái độ axit yếu và độ pH này sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái lượng đất mà bạn sử dụng mà bạn cho vào trong hồ vì vậy á, bạn đừng có cho quá nhiều một lần mà bạn hãy cho từ từ từ từ thôi để mà điều chỉnh cái lượng nước trong khi mà kiểm tra nó theo thời gian à, để mà khi mà nó đã đến đến một cái độ pH thích hợp rồi thì bạn sẽ dừng, dừng lại và không cho nữa Cách thứ hai là bạn sẽ sử dụng chất làm giảm độ pH. Cách này khá là thông dụng đúng không? Thì ở cái video clip đầu tiên về pH mình cũng đã chia sẻ rồi. Đây là cái cách để kiểm soát độ pH bằng cách là à, làm giảm độ pH vào nước khi mà thay nước. Thì thay vì bạn à, trực tiếp làm giảm độ pH của nước trong hồ cá thì bạn sẽ quản lý nó để để nó không có tăng lên à, có nghĩa là cái lúc nào bạn đo bạn đo pH mà bạn thấy là à, cái độ pH của nó um, cao quá thì lúc này bạn có thể à, cho một ít chất này vào để mà cái độ pH trong cái trong cái hồ cá của bạn nó sẽ giảm xuống Cách thứ ba đó là bạn sẽ sử dụng cái rêu than bùn. Thì rêu than bùn này mình thấy rằng à, khi mà mình search Google thì mình thấy rằng ở Nhật họ sử dụng cái cách treo than bùn này rất là nhiều ở Việt Nam mình cũng sử dụng nhưng mà nó được sử dụng phổ biến hơn trong cái việc mà trồng cây á các bạn nó là có hình dạng như thế này thì cái rêu than bùn có tức là cái than bùn được tạo ra bằng cách là tích tụ và tích tụ lại những cái người ta sẽ gom gom lại những cái than bùn phơi khô và nghiền nhỏ nó ra thì nó có tính axit tương đương với lại độ pH 4.0 nó có thể được à, có thể làm hạ thấp cái độ pH bằng cách là để nó vào bể nước mình có thể à, đặt nó vào trong một cái tấm vải rồi xong cột lại rồi để ở trong bộ lọc để sử dụng hoặc là các ừ, hoặc là ở Nhật á, thì người ta sẽ à, để cái than bùn đó hình như than bùn bên Nhật họ chuyên cho cái việc mà trong hồ cá hay sao á mà mình thấy rằng nó rất là sạch luôn họ sẽ để vào trong một cái chén rồi để trong hồ nước trực tiếp vào trong hồ trong cái bể nuôi cá cách cuối cùng đó là mình sẽ sử sử dụng cái sứ lọc mềm à, nó rất là dễ sử, sử dụng bởi vì bạn có thể ờ, hạ độ pH chỉ bằng cách là cho nó vào trong cái bộ lọc vào cái bể lọc á thì cái sứ lọc mềm là cái dạng sứ lọc mà bạn thấy nó sẽ lỗ lỗ như vậy nè tại vì xíu nữa là mình sẽ nói về cái sứ lọc cứng nên là bạn hãy chú ý cái hình dạng của cái phần sứ sứ lọc mềm này để xíu nữa bạn có thể phân biệt được nha Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tăng độ pH khi mà pH quá thấp Cách đầu tiên là sử dụng vỏ hồng thì là vỏ hầu được sử dụng bằng cách là sẽ để nó vào trong cái bể lọc luôn nếu mà độ pH quá thấp á, thì cho cái vỏ hầu vào trong bể nuôi sẽ làm cho chất lượng nước có tính kiềm nhẹ và các khoáng chất ở trong ở trong vỏ hầu á, nó sẽ hòa tan và cái độ pH nó được sẽ được giữ cái mức độ trung bình hoặc là kiềm yếu cái video chi tiết mình đã có làm một cái video có tên là nồng độ pH và cách sử dụng vỏ hầu các bạn có thể tìm lại để mà xem nha hoặc là mình sẽ để link ở phía Ừ, tay phải ở phía trên đó các bạn có thể click vào để xem Cách thứ hai đó là bạn sẽ sử dụng cát hoặc là sỏi. Đây là phương pháp làm cho pH có tính kiềm à, bằng cách là sử dụng à, cát sỏi ở lát ở cái phần à, phần đáy á, cái phần đáy của hồ hoặc là bạn có thể cho cát hoặc là san hô vào bể lọc luôn. Cách tiếp theo nữa đó là mình sẽ sử dụng cái chất làm tăng độ pH thì cũng giống như là cái cách để mà mình à, giảm độ pH á, đây là một cách mà mình có thể à, thêm vào khi mà bạn đo độ pH thì thấy là cái độ pH của à, của trong cái hồ cát của bạn nó nó quá thấp lúc này bạn có thể sử dụng biện pháp tạm thời bằng cách là bạn sẽ sử dụng cái chất làm tăng độ pH à, và bạn có thể à, cho trực tiếp vào trong trong nước ở trong bể cá luôn cách cuối cùng là mình sẽ sử dụng cái loại sứ lọc cứng cái loại sứ lọc cứng này bạn có thể tăng độ pH là chỉ bằng cho chỉ bằng việc ừ, cho nó vào trong cái bể lọc thôi thì cái sứ lọc cứng nó có hình dạng giống như là sứ lọc mềm vẽ nhưng mà cái bề mặt của nó nhẵn bóng nên là các bạn sẽ chú ý cái sự khác nhau của nó nha Ok, video ngày hôm nay thì nó cũng chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nha. Nếu mà các bạn cảm thấy rằng video này hữu ích á, thì các bạn đừng quên cho mình xin một nút like nha. À với lại, mình nhắc lại một tí xíu là dạo này tụi mình đang bận trong việc đưa các thông tin à, chia sẻ về kiến thức chăm sóc cá vàng lên trang web à, trong thời gian mà hoàn thiện trang web á, bên mình không thể chết và trả lời các tin nhắn từ Facebook cũng như Zalo à, hoặc là YouTube từ các bạn được nên là các bạn thông cảm nha đối với các bạn nào mình cần liên hệ với đam mê cá vàng á các bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0869 242 393 cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại bye bye